tiên chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa phép định tiến hiểu phần này đã nào à, bây giờ à, cho trước một điểm m và một vectơ v là vectơ cho trước đúng nào thế này này à, vectơ v là vectơ cố định nhá thì à, điểm m đây ta có ảnh của điểm m là điểm m phẩy đó sao cho vectơ m m phẩy sẽ bằng với vectơ v đúng nào? Vector m một phẩy bằng vector v. Như vậy thì điểm m phẩy là một điểm duy nhất. Do vậy phép tịnh tiến sẽ là một phép biến hình nhé Phép biến hình và trong cái bài này thì cụ thể hơn, phép tịnh tiến sẽ là một phép dày hình. Thì uh, chúng ta thấy này, chúng ta cùng uh, ghi chép đầy đủ cái này. Đó, vector m một phẩy bằng vector v. À, thì uh, các em ghi cái này đấy nhá. Phép tịnh tiến là một phép phép tịnh tiến này theo vector v là một phép biến hình được chưa phép tịnh tiến là một phép biến hình vì ảnh của nó là một điểm duy nhất Nên ta nhớ lại cái bài trước ta đã nói rồi thế nào là phép biến hình đúng không thì ảnh là ảnh duy nhất phép tịnh tiến theo vector v là một phép biến hình sao cho biến mỗi điểm m thành một điểm m phẩy là một điểm duy nhất và m m phẩy sẽ bằng vector v đó m m phẩy bằng vector v và ta ký hiệu phép tịnh tiến là TV nhá. Phép tịnh tiến theo vectơ V ký hiệu là TV nhá. Điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. Đấy, ký hiệu này này cái nó phải đọc cái, cái, cái thông qua ngôn ngữ nhá. M phẩy là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. Như vậy nếu ta xét trường hợp đặc biệt, vectơ V là vectơ 0 thì điểm vectơ m một phẩy bằng vectơ v và bằng không luôn. Khi đó m trùng với m phẩy. Như vậy phép này biến điểm m thành chính nó thì được gọi là phép đồng nhất. Đó. Phép tịnh tiến theo vectơ không được gọi là phép đồng nhất. Đó. À, chúng ta tiếp tục sang chuyển đến phần 2 đó là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Thì các em nhớ này, ở trong hệ trục độ OI người ta cho điểm m có tọa độ là xy điểm m phẩy là x phẩy y phẩy và vector v là à, vector ab thì biểu thức tọa độ của nó là x phẩy bằng x cộng a và y phẩy bằng y cộng b thì ta sẽ chú ý như này cái thì cụ thể hơn cái phần này nhá vector m m phẩy đó vector m m phẩy đây m phẩy có rồi m có rồi đúng không m M phẩy bằng x phẩy trừ x đúng nào y phẩy trừ đi y đó và vector V của chúng ta có tọa độ là AB